Alo. Vâng, Lô Khung Hoàng Nam xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào đến toàn thể quý anh chị em cũng như là toàn thể các bạn nhé. Và xin được hân hoan chào đón toàn thể anh em cũng như là toàn thể các bạn đã một lần nữa chúng ta cùng nhau quay trở lại với kênh Struggle số số miền Bắc của chúng tôi trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Hiện tại thì đồng hồ cũng đã điểm sang đó là 18 giờ 35 phút rồi buổi chiều tối thứ ba ngày 25 tháng 4 nhé. Đấy thì à, kết quả cũng đã trả thưởng xong cho tất cả anh em rồi. Ngày hôm nay thì à, những cái đường cầu cũng như những con số mình đã tham khảo cho anh em ở trên video là những cái con số theo cầu và tỷ lệ thành công của chúng ta và chúng tôi luôn nhắc nhở tất cả anh em rồi đó là 50 50 anh em trùng cầu kết cầu với bên mình thì anh em xuống tiền và anh em theo bên mình anh em không trùng cầu không kết cầu anh em dừng mức tham khảo đúng chưa và bên mình đã nhắc nhở tất cả anh em rất là nhiều rồi như vậy là kết quả thì cũng đã rõ ngày hôm nay thì đặc biệt về con 83 à, anh em nhé bộ số là 85483 đúng không ạ tâm càng 4 đề chạm 8 và chạm 3 cho tất cả anh em đấy thì còn về lô tô nhé với yếu tố thì ngày hôm nay anh em có thể thấy đây. Dường như là tất cả các đồ số đều đều về rồi. Tất cả các đồ số đều ra và đều đã nổ ngày hôm nay. Nhìn hơn một chút, đó là những cái đồ số hai nháy đấy, à, đồ số 4 nháy như là đồ 2 có 25, 27 và 29 nổ hai nháy này. Đầu năm chúng ta có 5 chú lô tô gồm 50, 55, 57 và 58. Đầu 8 chúng ta có 81, 83, 86 và con 88 đúng không ạ? Đầu 6 thì có một chú 66 kép này, đầu 9 có 98, đầu 7 có 70 nổ hay nháy và con 73. Đúng không Đấy, đấy những kết quả mà ngày hôm nay thì mình cũng thống kê lại một chút như vậy. Còn ở trên đường cầu video thì mình đã bắt cho anh em nuôi khung ngày 24 và ngày 25 cặp 1991 thì ngày hôm nay đã không thành công rồi. Như vậy là cặp nuôi khung hai ngày 1991 cho ngày 24 và ngày 25. Kết quả của ngày 25 đã trả thưởng xong và chúng ta đã không hoàn thành với cặp đó là 1991 cho hai ngày này nhé không hoàn thành đâu anh em ạ thật sự rất là đáng tiếc Đây nhé. Còn cặp 2332 cho ngày 25 và ngày 26 thì à, chúng ta còn một ngày nữa anh em ạ. Chúng ta còn một ngày cho ngày 26 nữa cho cặp 2332 này. Đấy, thì hy vọng rằng là cặp 2332 này sẽ ngày mai, ngày mai là ngày 26 sẽ chiến thắng cho tất cả anh em thực tế là chúng ta cũng sẽ chờ đón hy vọng những cái đường cầu đấy còn chúng tôi cũng sẽ có một cái đường cầu mới để tham khảo cho tất cả anh em nhé đấy, chúng ta có chúng tôi có sắp sửa một cái đường cầu mới để tham khảo và tốt số và dự đoán cho tất cả anh em cho ngày mai Ngày mai là ngày mình sẽ bắt tiếp tục nuôi khung cho anh em hai ngày đó là ngày 26 à, và 27 nhé 26 và 27 này đấy Riêng ngày 26 và ngày 27 thì à, đây. <coughs> hy vọng rằng là ngày mai sẽ gỡ lạc lạc lại cho tất cả anh em những cái đường cầu mới còn thời gian đây thì thực sự là bên mình rất là xui xẻo anh em ạ thực sự khá là xui xẻo chiến thắng của chúng ta thực sự là nó rất là thấp ngày mai ngày 26 và ngày 27 thì mình sẽ bắt và tham khảo cho anh em cặp đó là 3993 Cặp 3993 nhé, nuôi công thai ngày 26 và 27. Ngoài ra thì chúng ta còn một cặp đó là cặp 2332 cho ngày 26 nữa. Còn cặp này là 26 27 trong 3993 393 này đấy. Hai cặp này anh em lưu ý nhé, chúng ta trùng cầu kết cầu thì anh em à, theo cho mình. Không trùng cầu không kết cầu anh em dừng mức tham khảo nhé. Trùng cầu nào thì anh em xuống tiền cầu đấy. Không trùng cầu không kết cầu anh em dừng mức tham khảo cho mình thôi được chưa? Lưu ý như vậy. Còn anh em theo dõi video chúng tôi rồi thì anh em vui lòng ấn cho mình một lượt like thì chưa? Vui lòng để lại cho mình một lượt like cũng như là đăng ký lại kênh để nhận những cái đường cầu cũng như những cái con số mà bên mình tham khảo cho tất cả anh em mỗi ngày và chúng ta sẽ cùng hướng tới những cái chiến thắng đó là sẽ phải thành công và tất nhiên là những con số mình tốt ra bên mình cũng vậy cũng như tất cả anh em cũng vậy chúng ta đều hy vọng rằng là sẽ chiến thắng đúng không ạ Ok và cuối video xin được cảm ơn tất cả anh em và xin được chúc cho tất cả anh em sẽ luôn luôn thành công, đại thắng và mang về nhiều những cái kết quả tốt đẹp nhé. Xin được chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào ngày mai.